Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn là à, tạo vòng tròn bảo mật cho cả iOS và iPhone được, cho iOS và Android được. Đầu tiên các bạn vào à, Facebook. Bạn vào Facebook nhé. Từ từ xem nào. Các bạn gõ cái chữ tạo vòng tròn bảo mật này. À, KIC này. Rồi thì các bạn kéo xuống này Các bạn kéo xuống đến cái Tìm cái chỗ nào có nhiều số điện thoại nhá Các bạn có nhiều số điện thoại thì Đây Các bạn kéo xuống này Đây Đây chính là những số điện thoại mà đúng định dạng Đúng định dạng đây Đây đúng định dạng này nhá Đấy, cộng 84 đầu số là cộng 84 rồi ờ, các bạn có thể là copy lại copy lại một số nhé rồi các bạn ra bạn này à, ra, ra danh bạ các bạn lưu các bạn dán vào đây nhé dán vào đây này Đấy. rồi các bạn ấn vào chỗ thêm danh bạ cho mình này rồi thêm danh bạ rồi tạo danh bạ mới này Đấy. Rồi Rồi các bạn có thể lưu với bất kỳ cái tên gì Ví dụ như tên là P mình đặt là pi à, hai p hai, Các bạn lưu Rồi các bạn à, thoát ra Các bạn vào cái API Đâu rồi Đây API của mình đây Rồi các bạn uh, và ở chỗ cái mục uh, dưới cái mục chat này nha Đấy. các bạn uh, muốn thêm uh, một số điện thoại vào vòng vào vòng tròn bảo mật thì các bạn vào chỗ thêm danh bạ dưới này này đây này đấy rồi các bạn à, kéo xuống này kéo xuống tìm đến cái số điện thoại lúc nãy các bạn lưu nhé là P22 này. Đấy, các bạn tìm. Đây những người nào mà uh, các đúng định dạng thì đây thì nó sẽ hiện lên đây đúng định dạng và cái người đó phải là đã xác minh số điện thoại rồi thì, à, thì nó mới có cái màu xanh như này đây nhá Đó. rồi các bạn kéo xuống tìm cái chỗ số điện thoại các bạn vừa lưu mình uh, vừa lưu cái tên là P22 này P PD222 kéo xuống này kéo xuống đây đây là cái P P22 này lúc nãy mình vừa lưu rồi các bạn đã ấn vào này rồi à, xác nhận này rồi đã được thêm vào vòng tròn bảo mật của bạn nhé thế là thành công thêm một số thành công rồi các bạn à, thoát ra Rồi Khi mà các bạn ép đủ 5 người Thì nó sẽ uh, hiện lên tốc độ Rồi nó sẽ tăng lên tốc độ nhá là làm cao nhất là 0,2 pi trên giờ thế là xong các bạn à, có thể thêm được bất có thể thêm được nhiều số điện thoại vào đây nhưng mà mình khuyên là các bạn à, nên ép mấy cái số điện thoại của bạn đã cài IC rồi nhá bởi vì nó sẽ uh, tạo cho cái con team nó sẽ uh, tạo độ trước hơn đấy rồi rồi đây, khi mà nó, các bạn ép à, đủ thì nó sẽ hiện lên cái khiên như này này 100 trăm rồi video đến đây là hết xin chào tất cả các bạn nhé